biết trước cả dòng họ bị thảm sát, vì sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không ra tay cứu giúp. Nhân quả báo ứng không sai một đường tơ kẽ tóc. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thấu tỏ điều này khi chứng kiến cả dòng họ mình bị giết hại. Chuyện kể rằng khi xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, quê hương của Ngài bị bao vây. Mục Kiền Liên, một trong 10 đại đệ tử của Ngài, nóng lòng vận dụng pháp lực thần thông ra tay cứu giúp. Tuy nhiên, thần thông lớn đến mấy cũng không thám được nghiệp lực. Vậy nguyên nhân nào khiến cả gia tộc của Đức Phật bị thảm sát? Vì sao Mục Kiền Liên không thể vận dụng thần thông để cứu cả gia tộc của Đức Phật? Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay. đất nước của vua cha Thích Ca Mâu Ni gặp Lâm Huy. Khi xưa thời Đức Phật tại thế, vua Lưu Ly nước Di La mang đại binh đi đánh nước Ca Tỳ La Vệ, đất nước mà vua cha của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trị vì. Đức Phật từng đích thân đi gặp vua Lưu Ly thỉnh cầu giải quyết hòa bình, nhưng không thành. Có một lần, vua Lưu Ly cho quân bao vây thành Ca Tỳ La Vệ. Phật Thích Ca Mâu Ni ban đầu cũng muốn ra sức giúp đỡ, vì thế đã ba lần ngồi ngăn trở vua Lưu Ly. Mặc dù vua Lưu Ly đã ra lệnh cho quân lui lại, nhưng lòng thù hận thì vẫn không hề vơi đi. Một thời gian sau, vua Lưu Ly lại cho quân bao vây thành trì của nước vệ. Phật Thích Ca Mâu Ni có một người đệ tử tên là Mục Kiền Liên, người có thần thông siêu thường nhất trong số các đệ tử của ngài. Lúc bấy giờ, không ai có thể so với Mục Kiền Liên. Ông kiên quyết tin rằng, chỉ cần vận dụng thần thông, thế gian này không sự việc nào là không thể giải quyết. Đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni ra tay cứu. Khi đó, Mục Kiền Liên biết chuyện, trong lòng kích động nói với Thích Ca Mâu Ni, Đức Thế Tôn, thành trì của nước vệ bị vua Lưu Ly xâm lược. Chúng ta cần phải nghĩ cách cứu viện toàn dân chúng. Thích Ca Mâu Ni nhìn Mục Kiền Liên trong chốc lát rồi từ bi nói, Mục Kiền Liên, đây là báo ứng của nghiệp mà dân tộc ta đã tạo trước đây con không thể giúp họ được. Họ không chịu sám hối, mà ngang ngược kiêu ngạo, mục nát hư hỏng, thì phải sụp đổ thôi. Mục Kiền Liên nghe xong, không cam lòng. Ông quyết định vận dụng thần thông tìm cách cứu viện đất nước của Thích Ca. Lúc ấy, vua Lưu Ly dùng đại quân cả trăm vạn người bao vây bốn phía thành trì của nước vệ. Quân lính đứng chật như nêm, đến con kiến cũng không thể thoát ra được. Mục Kiền Liên dùng thần thông để bay vào trong thành. Sau đó ông chọn ra 500 người ưu tú, dùng một cái bát hút họ vào, rồi lại bay lên không trung để giải cứu họ ra khỏi thành. Sau khi tới một nơi an toàn, Mục Kiền Liên bèn mở chiếc bát trong tay mình để thả 500 người kia ra. Ai ngờ, ông giật mình khi phát hiện trong bát giờ đây chỉ toàn là máu. Nghiệp lực từ kiếp trước Tôn giả Mục Kiền Liên hỏi Đức Phật nguyên nhân. Đức Phật kể, vào kiếp quá khứ xa xưa, có một thôn trang, trong thôn có một hồ cá lớn. Vào một ngày lễ, mọi người trong thôn kéo cá ăn thịt, trong đó có một con cá lớn cũng bị bắt. Lúc đó có một đứa trẻ ăn chay, nhưng vì nghịch ngợm đã dùng gậy gõ đầu con cá lớn ba cái. Con cá lớn đời trước chính là vua Lưu Ly bây giờ. Các con cá nhỏ chính là đội quân vua Lưu Ly hiện tại. Những người trong thôn hiện nay là người dòng Thích Ca bị giết. Đứa trẻ không ăn cá, nhưng gõ đầu cá ba cái chính là Đức Phật. Dòng họ thích ca của Đức Phật gần như gặp phải nạn diệt chủng. Nhưng Ngài không dùng thần thông để đánh bại kẻ thù, cứu lấy dòng tộc. Vì tất cả là nghiệp báo, nhân quả. Kiếp trước những người của dòng họ Thích Ca đã sát sinh nên đến kiếp này phải thọ nhận quả báo. Thần thông cũng không thể cứu thoát được. 500 người dòng họ Thích Ca bị thảm sát vì trả nghiệp. Đức Phật nói, định nghiệp khó chuyển. Vì định nghiệp khó tránh nên 500 người dòng họ Thích Ca tuy được tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông cứu thoát, cũng không tránh khỏi cái chết. Mục Kiền Liên lúc này mới hiểu được lời Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Luật nhân quả không thể thay đổi. Bất kể là ai, làm chuyện xấu tạo nghiệp nhất định phải hoàn trả lại. Mục Kiền Liên có sở trường về thần thông, nhưng chính thần thông cũng không thể thắng được nghiệp lực. Sau này, vua nước Lưu Ly cũng bị đọa địa ngục. Vì sao Phật Thích Ca Mâu Ni mắc bệnh đau khớp? Trong cuốn Hưng Khởi Hành Kinh viết rằng, Phật Thích Ca Mâu Ni từng bị bệnh đau khớp. Nhiều người không hiểu rằng, vì sao Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn còn bị bệnh. Phật Thích Ca Mâu Ni đã kể cho mọi người nghe câu chuyện về kiếp trước của mình để giải thích rõ nguyên nhân sâu xa căn bệnh này. Bệnh đau khớp là một trong 10 đại nạn. Phật Thích Ca Mâu Ni khi ở tại nhân gian, Ngài cũng có thân thể bằng máu thịt như con người. Đồng thời, Ngài cũng phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Nhưng đương nhiên, Ngài có rất nhiều chỗ không giống chúng ta. Ngài không có phiền não, không kêu than và không đau buồn. Ngài không để tâm vào chuyện đời thường như con người. Bởi Ngài đến đây là để truyền pháp độ nhân. Ngoài việc trên thân thể có khả năng cảm thụ những vui buồn với bên ngoài ra, trong tâm của ngài không có sự lo lắng. Nghĩa là ngoại cảnh chỉ có thể tác động đến thân thể chứ không thể tác động đến tâm của ngài. Đối với ngài mà nói, mọi sự trên đời đều là duyên đến duyên đi, không có gì để phiền não. Trong cuốn Hương Khởi Hành Kinh kể rằng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng bị bệnh đau khớp. Đây là một trong 10 đại nạn mà Ngài gặp phải trong cuộc đời. Rất nhiều người không hiểu vì sao Phật Thích Ca Mâu Ni đức độ như vậy lại có thể bị bệnh. Phật Thích Ca Mâu Ni đã giải thích. Đây là do nghiệp lực kiếp trước gây ra thì kiếp này phải trả. Phật Thích Ca Mâu Ni kể lại nguyên nhân bị bệnh đau khớp. Truyền thuyết ghi lại sự tích chữa bệnh của một danh y nổi tiếng. Xưa kia, đã rất lâu rồi, ở trong thành của nước Ấn Độ cổ có một người là con trai của trưởng lão giàu có. Anh ta đột nhiên bị sốt cao, mắc bệnh vô cùng nghiêm trọng. Lúc ấy ở trong thành đó có một vị danh y chẳng những tinh thông đủ loại y thuật mà còn giỏi về chữa trị đủ các loại bệnh khó và kỳ lạ. Con trai vị trưởng lão liền mời gấp danh y kia đến để chữa trị cho mình. Anh ta nói với vị danh y, xin ngài hãy chữa trị bệnh cho ta. Nếu như ta có thể khỏi bệnh, ta nhất định sẽ tặng cho ngài thật nhiều vàng bạc châu báu. Vị danh y dốc lòng dốc sức chữa trị bệnh cho anh ta. Con trai của vị trưởng lão thất hứa ba lần, vị danh y hết lòng chữa trị. Sau một thời gian, con trai vị trưởng lão đã khỏi bệnh. Nhưng vào lúc sắp khỏi hẳn bệnh, anh ta lại nổi lòng tham mà vong ân phụ nghĩa. Anh ta không muốn thực hiện lời hứa của mình lúc trước. Sau đó, người con trai của vị trưởng lão giàu có lại bị nhiễm bệnh trở lại. Anh ta lại đưa ra lời hứa để nhờ vị danh y kia chữa bệnh cho mình. Nhưng lần này cũng vẫn như lần trước. Vừa khỏi bệnh xong, anh ta lại vong ân phụ nghĩa. Anh ta tiếp tục không thực hiện lời hứa của mình. Cứ như vậy trải qua ba lượt mắc bệnh, ba lượt mời vị danh y. Người con trai của trưởng lão đều hứa những điều dụ dỗ, rồi cuối cùng không thực hiện lời hứa. Vị danh y trả thù. Sau ba lần như vậy, vị danh y vô cùng vẫn nộ, Ông cảm thấy rằng mình bị con trai của vị trưởng lão coi là kẻ ngốc mà đùa giỡn hết lần này đến lần khác. Cảm thấy bị khinh thường, vị danh y này bắt đầu âm thầm kế hoạch trả thù. Ông ta cho con trai trưởng lão uống một loại dược liệu khiến con trai trưởng lão chết không minh bạch. Phật Thích Ca Mâu Ni kể đến đây liền giải thích, mọi người có biết vị danh y kia là ai không? Đó chính là ta ở kiếp trước. Còn người con trai của trưởng lão giàu có bị bệnh kia chính là đề bà Đạt Đa ở kiếp này. Nghiệp lực gây ra thì phải trả. Phật Thích Ca Mâu Ni kể tiếp, bởi vì ta cho con trai trưởng lão uống độc dược, khiến hắn bị chết oan uổng nên ta đã bị đày xuống địa ngục. Sau khi trải qua rất nhiều khổ sở vì bị trừng phạt suốt những năm tháng dài đằng đẵng, về sau lại chuyển sinh thành súc sinh và chịu khổ trong cõi ngạ quỷ. Cho nên mặc dù kiếp này đã tu hành, nhưng vẫn phải chịu đau do nghiệp lực kiếp trước của mình gây ra. Nghiệp lực do mình gây ra thì phải trả. Vì thế, đời này mọi người luôn phải thời thời khắc khắc mà tu dưỡng thân, khẩu, ý của bản thân mình. Tu thân, khẩu, ý theo nhà Phật có nghĩa là không làm điều ác, không nói lời ác và không nghĩ điều ác. Câu chuyện của Phật Thích Ca Mâu Ni nhắc nhở rằng, khi người khác có lỗi, thì ngàn vạn lần đừng đi trả thù đối phương, làm như vậy cũng giống như việc cầm trên tay con dao hai lưỡi, đả thương người đồng thời làm thương chính mình. Suy cho cùng, hại người cũng chính là đang hại mình. Ngay cả Phật Thích Ca Mâu Ni Đức Độ cũng bị bệnh đau khớp vì nguyên nhân từ lần chuyển sinh thành người từ một trong các kiếp trước. Huống hồ người thường chúng ta có đủ bệnh trên thân, Âu cũng là do bản thân đã từng làm việc xấu mà tạo nghiệp. Một niệm thiện ác định ra số phận khác biệt. Tâm sinh thiện niệm liền tạo phúc, tâm sinh ác niệm tự chuốc lấy tai ương, một niệm thiện ác định ra số phận khác biệt. Dưới đây là câu chuyện giúp bạn hiểu rõ hơn về câu nói này. Vị quốc vương thành tâm kính Phật Một ngày nọ, quốc vương Ba Tư Nặc của nước giá vệ thời Ấn Độ cổ, tìm đến nơi ở của Đức Phật Thích Ca, thành tâm lễ Phật rồi nói rằng Đức Phật tôn quý, đệ tử nguyện dùng tâm chân thành, chuẩn bị yếm tiệc ở trên đường phố để kính phụng Đức Phật và những người đi theo, để cho nhân dân trong nước có thể biết đến Thế Tôn. Nguyện cho hết thảy chúng sinh đều có thể vì từ bi đức hạnh của Thế Tôn mà có thể nghe được Pháp vi diệu, có thể tránh xa được sự đầu độc của tà ma và hết thảy những ác pháp, không tạo ác nghiệp. Vì vậy mà có thể tiêu trừ hết thảy tai họa. Đức Phật nói, quốc vương thật là có thiện căn, có thể dùng trí tuệ quản lý quốc gia, vì nhân dân mà gieo trồng mầm thiện tương lai, cũng dẫn dắt nhân dân đi về con đường chính đạo. Về sau, quốc vương đã đích thân kính cẩn nghênh tiếp Đức Phật và các đệ tử của ngài đến. Đức Phật đã vì quốc vương và các con dân của ông mà tuyên giảng Phật lý, người nghe vô cùng đông đảo. Hai vị thương nhân xuất điểm khác biệt. Vừa hay lúc này có hai thương nhân đi ngang qua nơi đó. Một người nghe thấy Đức Phật khai thị thì vui mừng mà nói rằng Chắc hẳn Đức Phật là người thực sự có đại từ bi và đại đức hạnh. Như vậy mới có thể khiến quốc vương thành kính, cung kính như vậy. Đức Phật tôn quý như vậy, tôi cũng làm theo như Đức Phật giảng là phải bảo trì thiện niệm. Vị thương nhân còn lại thì nói, vị quốc vương này thật là ngu si, có tài sản, quyền thế và địa vị lớn như vậy, vì sao phải kính phụng cho Đức Phật Thích Ca? Đức Phật và các đệ tử trên người không có gì cả có gì đáng để mà tôn sùng và đi theo họ như vậy. Sau đó hai thương nhân rời đi. Vị thương nhân khởi thiện niệm thì rời bản quốc và về nước mình làm ăn. Bởi vì đối với Đức Phật khởi tâm cung kính, nên được Thiên Long hộ pháp bảo hộ. Còn vị thương nhân khởi niệm ác kia thì không lâu sau lại gặp phải tai nạn xe cộ. Gieo mầm thiện lương đắc được vương vị. Một thời gian sau thì quốc vương Ba Tư Nặc Băng Hà trước khi mất ông đã để lại lời dự ngôn. Sắp có một người bình thường đến đất nước của ta. Nếu như anh ta đúng là người kế vị ngôi vua, vậy thì con thần mã của ta sẽ hướng về người đó mà quỳ xuống. Về sau các đại thần liền dẫn con thần mã đi tìm vị quốc vương tương lai. Vừa hay lúc đó vị thương nhân có thiện niệm lại đi đến nước này. Con thần mã nhìn thấy vị thương nhân thì lập tức quỳ xuống trước mặt ông. Tất cả các đại thần đều vui mừng cho rằng đây chính là vị tân vương mà họ đang tìm kiếm. Vì vậy mới mời ông về hoàng cung để kế thừa vương vị. Sau khi trở thành quốc vương, vị thương nhân mới nghĩ, ta cả đời này cũng không có làm được việc thiện gì, vì sao lại có phúc báo lớn như vậy? Chắc là bởi vì nghe được Đức Phật giáo huấn, nên đã được Ngài phù hộ. Vì vậy ông đã cùng với quần thần đi đến thỉnh giáo Đức Phật, để mong được Ngài giải mối nghi hoặc một niệm thiện ác định ra số phận khác biệt. Đức Phật đã khai thị cho ông rằng, năm đó quốc vương Ba Tư Nạc kính tín thần Phật, mà ông lại có thể khởi lên niệm đầu cung kính. Vì vậy mới gieo trồng được mầm thiện là quốc vương tương lai, mới có thể có được vương vị. Người bạn đồng hành với ông khởi tâm kiêu ngạo, cho nên đã gieo mầm ác. Vì vậy mới bị tai nạn ra. Đây hết thảy đều là do nhân duyên quả báo, đều là do tự mình khởi tâm động niệm chiêu mời, tự làm tự chịu. Bảo trì thiện niệm, phúc báo sẽ tự đi theo, đều là do tự mình lựa chọn. Đức Phật nói xong, quốc vương và các thần tử đều đã minh bạch ra, tất cả đều có căn nguyên thiện ác. Về sau mọi người đều khuyến khích nhau hướng thiện, tránh làm điều ác. Chỉ một niệm thiện ác xuất ra đã tạo thành số phận khác biệt một trời một vực, vì vậy ai cũng nên gieo mầm thiện lành cho mình. Con người vì nghiệp lực luôn báo mà phải chịu khổ hài, trong vòng luân hồi mà trả nợ nghiệp. Hình dung nó cũng giống như một thước phim dài tập không hồi kết và dù là ai cũng đều đóng một vai diễn trong đó. Kiếp trước gieo nhân nào, kiếp này gặp quả đó. Nợ thì phải hoàn trả, đó là quy luật bất biến trong vũ trụ. Ngay cả Phật Thích Ca khi thấy dòng tộc của mình đứng trước kiếp nạn bị giết hại cũng không thể thay đổi được gì. Tâm linh cuộc sống hy vọng sau khi xem xong video này, bạn sẽ học được nhiều bài học quý giá